phi trâu cổ sau xe yu mua cú tu khấn nó phi giờ cú tu kê nhớ rong lý cha lo xì cú yo thọ mua tế nó phi trâu cổ về nhớ lý cha lo gì cụ vừa thọ mua phí trâu có tàu xì và trừ cụ dâu xía vì chúa nhà vì mùa nhỏ hong cu lu nê ya lo ya mê xóa ya wa cu nó mua cu mùa ta cho tế nó phi trâu có và chứ cú thó mùa phi trâu có cheyo lù kulu nang phi, fi zơ lù nen yo tàu rong lo cho nhẹ, ku yo tho mo phi trâu có tàu xì. 去，古早些比错呀，比错呀我，莫要好古路呢，呀老呀妹，错呀我古那莫，古莫打着，得那非洲高。 đó sau sẽ yêu mua cú nên nó phi giờ cú lu nên gió tàu rong lo cho nhẹ cú yo thọ mua phí trâu có tàu xì